chào mọi người Chào mọi người à, đến với kênh à, Vợ chồng Pháp Ly Cuộc sống miền Trung à, Hôm nay hai vợ chồng mình về nhà của ông bà nội Để à, xuống vườn hái rau Mời mọi người đi theo chân hai vợ chồng mình nha băng dòng nè Làm cái à, Cái này làm gì quá à, trồng ra này ăn tết nha mọi người năm nay ờ. năm nay tại vì có bão thành ra là là, là trồng rau khó thành ra là, là giờ mình mới trồng này là xà lách nè mọi người đây là xà lách nè đó là dòng rải nè cái cây đã không còn đây là rau muống mọi người đấy ở ở đâu nghệ miền trung là phải ăn salad nhiều ăn rau chỉ là salad để để uh, cuốn thịt heo đó mọi người cái kia là ngò ngò rí hết salad thôi mọi người ơi wow Không gì đấy lạ he Đố <laughs> mọi người biết câu nói con gì luôn á Mọi người biết nàng gì không mọi người <laughs> này là chỗ này là bẻ góc mọi người nè đó bẻ nó ra vậy luôn mình là ở um, Quảng Nam mà tại do là hai chồng mình uh, đi làm trong uh, Sài Gòn lâu rồi mình là mười mấy năm rồi thành ra là gì mình quen mình nói với khách quen thành ra tiếng mình hơi la lớ chút không có uh, giống như là đạt ri của tiếng Quảng Nôn à. <laughs> thành ra mọi người lâu lâu các ngày mấy cái từ đó mọi người thông cảm rồi dạ, bây giờ đi qua mình đi hái ngò đi em ơi em hái thêm ít ngò ít ngò rí là thôi để cho nó đi cho thôi. gì ăn cho nó thơm để cái rau sống ăn cho nó thơm á mọi người ngò này à, ba chồng mình trồng á thơm lắm ừ. tàng ô tàng ô đây là ăn rau sống là ngon nhất đó mọi người ừ, miền trung là là không ai không không biết ăn à, tận ô sống hết rất là thơm ngon đậu rau sống rất là ngon luôn chỉ cần cái tết thôi mọi người nha ừ. mọi người cần cái tết là miền trung mình là thích ăn cái này nhất sáng mùng 1 là thường chỉ có mì tôm bỏ thịt muối và bỏ cái này vào ăn cực kỳ ngon có sâu đàng hoàng này rau nhà trồng là không có thuốc gì nha mọi người không có thuốc gì hết trơn á Hả? cái này là cái giạt bão rất là lớn bữa hôm trước là hai vợ chồng mình là cùng với à, à, ba chồng mình với lại à, có mấy à, cô chú với lại em nữa làm nhưng mà mình không có quay được này bây giờ nó lớn cái này được à, cỡ 3 tuần rồi mọi người cái này là ăn tết xong là ra ra diên là có thể thu hoạch được rồi đó là khi nào thu hoạch này mình à, sẽ quay cho mọi người coi nha hái rau xong rồi à, giờ mình vô, vô nhà mình à, nấu canh với lại làm ra ăn mọi người nấu cơm chiều ăn mình lặt ra rồi mình rửa sạch cái này chích chích chích chích đó đây bì con này bì ai đây à, mới nở ha đó, ra mình sẽ rửa xong rồi thì mình bà mình nấu cơm ăn thôi rau tươi xanh mọi người ha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 lạnh này ngồi trong bếp củi ấm lắm mọi người Ủa rồi đây hả? Rồi được cũng mạnh này Có gì không ạ? Có cái trưng bày á Được không? cái ngọc thành nghĩa biết tao trả luôn về nó cho bọn loại, à chứ coi chứ không chung bọn cây chứ ờ, bọn bèo rồi cơm mọi người ơi Lúc nào bà con mà đi trong kết Đi trong kết đi một ngày trên đồng mà trụ nó cho chấm đâu nữa đi mẹ xuống đó mà ô rau nhà nãy mình hái nè mọi người ô nó canh tơ hoặc là canh hoặc là nấu với thịt bò rất là ngon nên vừa ăn rồi xong rồi mọi người thả vào mọi người nhắc lên mọi người nha ra nó mới giòn mới ngon mới thơm để lâu quá nó ăn dở mà mất chất hết giờ mình làm món ờ, salad thịt hộp nha mọi người nấu ăn là phải có hành tỏi phi nha mọi người thơm lại người có nhớ cái món cơm à, bằng củi không mọi người giờ rất ít người được ăn món cơm này ha ngon lắm mọi người bột và giờ mình ừ. bỏ lên à, salad nha mọi người rồi mình xịt mayonnaise với lại tương ớt nữa là mọi người trộn thì ăn rất là ngon luôn món này là món à, nhanh nhất luôn á mọi người không có thời gian thì mọi người là món này ăn nha ngon lắm thịt hột nè thịt heo hai lát nè hoặc là cá ngừ cá người ngâm giấm cũng rất là ngon xịt mayonnaise lên nha mọi người tương ớt nữa nha mọi người thì lên thì lên chị thử lên hình quá trời lên hình với hại gì trời à, nọng có trái cần em đục trái cần nóng kìa có đuôi có đuôi đi có đuôi à có cái lười nữa cái này à, ông ông đội xanh cho đúng không? Ừ, nó thành bể cùng nhau rồi Đấy là không biết hả? Không biết à. nội một cái Là con Nhật đem ra cho đó hả? Dạ. Ngon hả? Chị rồi con Đúng, ngon hả? Dạ. Biết ăn không? Bên ngoài đập Biết ăn hả? Dạ. Nghe mổ không? Nghĩa là không chịu để không đi chơi rồi à? Không ăn luôn Chết đi chơi không nôn luôn Rồi cái... Nếu là trong mũi À không đây cho mũi sáng mũi cục tự mình đi cái mình ăn gì thấy gì thôi ông mua cũng nhiều quá kìa ừ. ăn chưa được lấy muối ra cho ngoài đi bạn mời mọi người ăn cơm nha mọi người ừ. ừ. ừ. Được kết thúc máy quay à, tại đây nha mọi người cảm ơn mọi người đã xem à, kênh của hai vợ chồng à, pháp ly mọi người thấy hay thì xin mọi người một nút like và đăng ký kênh nha cảm ơn mọi người xin chào mọi người chào tạm biệt mọi người mọi người những video lần sau nha chào tạm biệt đức bái ừ, hỏi chào tạm biệt chào tạm ừ, biệt đấy chào tạm biệt mọi người